Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 5 tháng 5 năm 2021, tức ngày 24 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Sửu hôm nay là Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Con giáp xung tháng Nhâm Thìn là Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần. 1. Tử vi tuổi Tý. Tuổi Tý nên để dành thời gian để chăm sóc nhiều hơn cho gia đình mình. Có thể bạn đang không hiểu ý đối phương nên dễ hiểu lầm, nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho tình cảm bị sứt mẻ. Cục diện tương pha báo hiệu sóng gió nổi lên, giữa bạn và người ấy có nhiều vướng mắc mà không được giải quyết kịp thời, tuy bằng mặt nhưng lại chẳng bằng lòng. Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề thì khó tránh khỏi chuyện lạnh nhạt. Tỷ kiến xuất hiện còn là dấu hiệu cho thấy hôm nay người tuổi Tý dù đen tình nhưng lại đỏ bạc. Những quyết định nhanh nhạy, đúng đắn của bạn giúp cho việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn nhiều phần, giờ tốt trong ngày 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tuổi Sửu có lẽ sẽ cần thêm thời gian để giải quyết những vấn đề trong chuyện tình cảm khi mà thiên quan đang gây ra những xáo trộn khá lớn trong cuộc sống của bạn và người ấy. Trong ngày hôm nay bản mệnh nên tìm cách để hâm nóng, hàn gắn những mâu thuẫn trong mối quan hệ của mình, tránh để nảy sinh kẽ hở để kẻ thứ ba lợi dụng mà chen chân vào, khiến cho tình cảm bị giãn nứt. Thổ khí vượng báo hiệu những sa sút về sức khỏe của tuổi Sửu. Có lẽ con giáp này đang quá sức mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống, lại thêm việc bị đối phương chèn ép tình cảm nên ăn uống kém ngon miệng, có thể suy nghĩ nhiều đến đau dạ dày. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần, trong ngày hôm nay, người tuổi dần phải đối mặt với sự cô đơn khi mà bạn tìm kiếm mãi nhưng chẳng thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Dường như tình yêu cứ mãi chia trò trốn tìm với bạn vậy. Người tuổi dần cứ thấy mình vô duyên sau đó khi mà cứ người bạn thầm thương trộm nhớ thì chẳng có tình cảm gì với mình, còn người hết lần này tới lần khác bày tỏ tình cảm với bạn thì bạn lại chẳng hề thấy rung động. Với các cặp đôi, sự xa cách lâu ngày có thể khiến cho tình cảm trở nên lạnh nhạt. Bạn không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, song nên thực sự hết tình cảm với nhau thì chớ nên níu kéo làm gì. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Thực thần xuất hiện chính là quý nhân mang tới tài lộc cho con giáp này. Bản mệnh không hề vấp phải khó khăn, trở ngại gì nhiều, chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Người làm kinh doanh buôn bán tuổi mạo có sự linh hoạt, nhạy bén khi nhanh chóng nắm bắt được thời cơ phát tài. Con giáp này khéo léo giành được sự tin tưởng của đối tác và khách hàng, nhờ đó mà việc làm ăn cực kỳ lý tưởng, Thổ Mộc bất dung, thay vì thấu hiểu và thông cảm cho những nỗi vất vả mà con giáp này đang phải chịu đựng thì đối phương lại giày vò, dằn vặt bạn hết lần này tới lần khác vì những chuyện không đau khiến cho không khí gia đình căng thẳng. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. năm Tử vi tuổi thìn, Hôm nay sử Thìn tương phá, có thể gia đình tuổi Thìn đang lục đục, bất an vì đôi bên mâu thuẫn lâu ngày mà không sớm tìm cách để giải quyết. Con giáp này đang cố chấp quá mức, chẳng chịu xuống nước dù chỉ một chút, con giáp này cho rằng mình mới là người đúng, chẳng hề quan tâm đến cảm giác của đối phương. Người ấy thực sự đã nhường nhịn bạn rất nhiều lần, nhưng lần này thì quyết không chịu nhịn nữa mà vùng lên bất chấp. Trong quan hệ tình cảm, người tuổi thìn dường như luôn ở thế chủ động nên quên mất rằng tình cảm vốn là thứ đến từ hai phía, một bàn tay sao có thể vỗ nên tiếng được. Bạn mà không thay đổi thì e rằng sẽ sớm phải chịu đau khổ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, tuất, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ, Tuổi tỵ đang gặp được quý nhân tam hợp xe duyên dẫn mối nên nếu biết nắm bắt thời cơ thì sẽ có được câu chuyện tình yêu như mình hằng mong ước, có được người để yêu thương. Chính tài xuất hiện sẽ đảm bảo cho thu nhập của người tuổi tỵ. Con giáp này chăm chỉ làm việc kiếm tiền, lại biết chi tiêu tiết kiệm để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau. Đây là thói quen khá tốt mà những chú rắn nên duy trì. Bạn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh việc chi tiêu lạm phát cho những việc không thực sự cần thiết tình hình tài lộc của bạn vốn không phải cực kỳ ổn định, nếu không biết tính toán trước sau thì sao có thể ổn thỏa được. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, sửu. 7. Tử vi tuổi ngọ. Người tuổi ngọ có nhiều nỗi lo về chuyện tình cảm. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn khó khăn khi mà có quá nhiều khoảng cách trong cả suy nghĩ và quan điểm, khiến cho đôi bên không thể nhìn về cùng một hướng, con giáp này là người thẳng thắn, song điều đó có thể khiến cho bạn nói năng mà chưa hề suy nghĩ chỉn chu, làm cho đối phương cảm thấy tổn thương vì những lời nói vô tình của mình. Bạn nên lưu ý để tránh phạm lỗi lần sau. Thiên tài mang theo tin vui báo về đường tài lộc. Người tuổi ngọ có được nguồn thu nhập dồi dào từ phía nghề tay trái. Cũng có nhiều cơ hội để bạn chuyển hướng đi cho mình, hãy tận dụng tốt cơ hội lần này. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất, 8. Tử vi tuổi mùi, Tuổi mùi gặp cục diện tương xung nên có thể vì thế mà không kiểm soát được cảm xúc của mình. Vốn là người kiềm chế nhưng khi bùng nổ thì con giáp này có thể trở nên rất đáng sợ. Con giáp này nên tìm cách giải tỏa những căng thẳng mình đang gặp phải, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, đừng để mình khiến cho mọi người mất vui. Hãy thử tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về những áp lực của bản thân. Thiên quan xuất hiện còn là dấu hiệu cho thấy kẻ tiểu nhân có thể đang tìm cách để lừa gạt tiền bạc của bạn. Thời điểm này chưa phải lúc thích hợp để bạn đưa ra những quyết định lớn về tiền bạc, nên thận trọng. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Hôm nay người tuổi thân đang gặp phải những vấn đề tình cảm khá khó để giải quyết. Mộc thổ tương xung, bên tình bên hiếu khiến cho bản mệnh không biết phải lựa chọn ra sao, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Con giáp này không muốn làm phật lòng ai nhưng có vẻ việc này thực sự quá khó khăn. Bạn không hiểu được những nỗi âm ức mà đôi bên đang chịu đựng, có lẽ phải có thời gian để ngồi tâm sự và tháo gỡ, với người độc thân tuổi thân, sự cô đơn đôi khi khiến bạn nản lòng. Bạn chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình cảm của đối phương nhưng có những khi bạn lại muốn gật đầu tạm bỡ để có người ở bên chia sẻ tâm tình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Tuổi dậu đón tình yêu đến, đào hoa cực vượng khiến cho chính bạn cũng phải bất ngờ. Người độc thân có lẽ sẽ sớm tìm thấy người mình chờ đợi đã lâu, là mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Tam hợp quý nhân dẫn dắt, chỉ đừng cho con giáp này biết được đâu là lối đi đúng đắn để đi đến trái tim người bạn yêu thương. Người tuổi dậu đừng ngại bày tỏ cảm xúc, bạn có thể có được những điều mình mong muốn. Với các cặp đôi, ngày hôm nay thực sự là thời gian ý nghĩa với hai bạn. Không cần phải lo lắng về những thứ đã qua, nhìn vào hiện tại, hướng tới tương lai, sống sao cho vui vẻ ý nghĩa mới là điều quan trọng nhất. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tỵ, Thìn, 11. Tử vi tuổi Tuất Tuất Sửu tương hình, những bất đồng quan điểm từ chuyện nhỏ có thể hóa thành chuyện lớn nếu giữa tuổi Tuất và nửa kia của mình không thống nhất được để tìm tiếng nói chung. Cần phải bình tĩnh để nói cho đối phương hiểu được ý mình. Người tuổi Tuất còn độc thân thì có thể sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp từ phía người thân trong việc tìm kiếm một nửa cho mình. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi hôm nay đào hoa nhập mệnh, sức quyến rũ của bạn tăng lên gấp bội đó, Tuy nhiên, con giáp này cần nhớ phải chủ động đưa ra tín hiệu với đối phương, đừng cho rằng người ta phải lên tiếng trước, cứ giữ quan điểm bảo thủ thì e rằng bạn sẽ vẫn cứ độc thân mà không hiểu tại sao. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, dần, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Hợi sửu tương hội, tử vi thứ 4 này cho thấy người tuổi hợi đang hạnh phúc với những gì mình có. Bạn chẳng đòi hỏi thứ gì cao sang, miễn là người mình yêu ở bên mình, đó đã là hạnh phúc lớn lao. Kiếp tài xuất hiện trong tử vi tài lộc hôm nay của người tuổi hợi, cảnh báo về nguy cơ mất tiền hao của có thể xảy ra,